Xin kính chào toàn thể quý đầu tư Đã rất lâu rồi hôm nay tôi lại làm video riêng về nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam để hỗ trợ quý đầu tư Thực ra tôi cũng không định làm nhận định đâu Bởi vì thường thì khi phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam thì tôi hay lồng trên video tổng hợp của tôi Phân tích về thị trường ờ, vàng, tiền tệ, chứng khoán thế giới, dầu, forex Tuy nhiên uh, trong tuần qua khi thị trường điều chỉnh thì có khá nhiều uh, khách hàng của tôi và khá nhiều người bạn của tôi uh, liên tục gọi điện hỏi và đề nghị tôi là cho cái nhận định xu hướng tôi thì không thể trả lời chi tiết từng bạn giải thích chi tiết từng cái uh, nhận định và những cái yếu tố kỹ thuật từng con nên tôi hứa với mọi người là trong tuần này thì cuối tuần tôi sẽ ra một video riêng về thị trường chứng khoán Việt Nam đó thì đấy là lý do là hôm nay tôi sẽ nhận định riêng thị trường chứng khoán Việt Nam tôi sẽ nhận định rất chi tiết từ thị trường thế giới thị trường Việt Nam đến những mã cổ phiếu để quý vị có cái nhìn tổng quan hơn nhé đặc biệt là trong ờ, hai tuần gần đây khi thị trường ờ, đang điều chỉnh giảm thì lại có rất nhiều tôi thì thấy là rất nhiều ờ, chuyên gia cũng như khá nhiều người có cái sức ảnh hưởng khá lớn trên thị trường tuy nhiên lại nhìn nhận thị trường đang ở một khúc cua nó chỉ đơn giản là điều chỉnh và tăng tiếp do vậy rất có thể điều đó nó sẽ gây ra những cái Ờ, hậu quả nó khá đáng tiếc đối với nhà đầu tư đặc biệt nhà đầu tư mới nếu mà không có cái nhìn chính xác hơn quan điểm cá nhân tôi thì thị trường của chúng ta không chỉ đơn giản là điều chỉnh để liên tiếp đâu khả năng là điều chỉnh để giảm luôn đấy còn chi tiết như thế nào thì lát nữa vào phân tích kỹ thuật và phân tích kinh tế tôi sẽ chỉ rõ hơn cho quý vị tất nhiên đây là quan điểm cá nhân của tôi quý vị lưu ý nhé tôi không khuyến nghị quý vị mua bán nhưng đây là quan điểm cá nhân tôi với kinh nghiệm 15 năm ở trên thị trường đã từng trải qua giai đoạn tồi tệ nhất là 2008 21 trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thế giới. Nên tôi chia sẻ góc nhìn bởi vì tôi nói với các bạn, nếu các bạn vào thị trường chứng khoán Việt Nam nhé, sau 2010 coi như các bạn mới học được một nửa đường, các bạn chưa học hết đâu. Các bạn phải trải qua thêm một đợt chu kỳ sụp đổ nữa, sau đó các bạn mới gọi là học hết bài. Còn ờ, còn đương nhiên là bài lần mới thì nó cũng luôn thiên biến vạn hóa. Đây tôi cũng nhắc lại luôn, là bởi vì như quý vị biết ạ là cái đợt cuối tháng 6 20 tháng 6 này lúc VN Index đang ở 1377 này lúc đấy tôi đã phân tích rất chi tiết trên cái bài trên trích review tôi đã nói rồi là nêm của VN Index đang là nêm tăng và nêm tăng thì chắc chắn là phá xuống đảo chiều và tôi vẫn bảo là VN Index có thể test lên cạnh trên này trên 1004 trước khi đảo chiều xuống mục tiêu vẫn là 1002 và 1001 và đi 30 lúc đấy cũng vậy đang tạo dấu hiệu đảo chiều còn thực tế thì đây quý vị có thể nhìn nó test đúng cạnh trên nêm và phá xuống không có gì bất ngờ cả đấy cũng như viên index xuống đến giờ này không phải là đến giờ này tôi nhận định à, đến ngày à, ngày mùng 7 ờ, tháng 7 này lúc viên index sau một phiên giảm mạnh đang hồi này đây lúc đấy giá đang 1364 này thì tôi đã nhận định khách hàng của tôi uh, những khách hàng thân thiết thì tôi đã nhận định và tôi đã vẽ thẳng chát là VNDAX sẽ tiến về vùng giá là 1150.200 trước khi có nhịp phục hồi sóng B tức là VNDAX đang trong sóng giảm. Sẽ có sóng A dưới về dưới 1.200, sau đó sẽ có sóng phục hồi B lên quanh 1.300 rồi sẽ có sóng C. Tôi nghĩ là sóng C ít nhất sẽ quanh 950. Tất nhiên là khi giá càng giảm gần đến nơi thì cái điểm số nó sẽ càng được cụ thể hóa chi tiết hơn. Vậy nên nhớ nhé, tại thời điểm này VNDAX đang 1364 nhé chứ không phải là VN-Index là 1270 giống bây giờ đâu cũng như tại thời điểm này vn 30 của chúng ta này đang ở 1508 này thì tôi đã nhận định nó sẽ phục hồi lên 1530 rồi sau đó rơi về quanh 1002 trước khi có một nhịp phục hồi lên 1004 và đáy của VN Index sóng C ít nhất là 980 đây là tôi đang nói ít nhất nhé sau khi kết thúc sóng C rồi nó còn có thể Ừ, đây là chúng ta đang dự kiến là nó chỉ là điều chỉnh trong uptrend nhưng nếu hết sóng C mà tiếp tục bước vào downtrend thì hoàn toàn nó nó lại mới hoàn thành sóng 1 đấy thì lúc đó mọi việc sẽ còn phức tạp hơn rất là nhiều cơ sở nào để tôi ờ, phân tích VNDAX sẽ rơi vào sóng điều chỉnh và sóng giảm chứ không phải là điều chỉnh để lên tiếp à, trước hết nhá tôi sẽ điểm qua cho quý vị biết là về tình hình uh, tin thì chúng ta biết rồi tình hình dịch bệnh của chúng ta thì rất là mạnh mẽ và càng ngày càng ảnh hưởng sâu rộng hiện nay thì mỗi ngày chúng ta 90 10 000 ca nhiễm bệnh chúng ta đang ở trong tình trạng tương tự như Mỹ khi lúc đỉnh cao của dịch bệnh đấy bởi vì sao dân số chúng ta 97 triệu dân Mỹ hơn 300 triệu đợt đỉnh cao của Mỹ thì 3 40 nghìn ca nhiễm bệnh một ngày chúng ta bây giờ một ngày 90 nghìn thì nếu dân số chúng ta 300 triệu chúng ta 3 40 ngàn tức là tình hình dịch bệnh của chúng ta đang cực kỳ khủng khiếp chứ nó không đơn giản và cái tình hình dịch bệnh này thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế rất nhiều bạn bảo là khống chế xong dịch bệnh thì kinh tế sẽ đi lên xin thưa các bạn nếu bây giờ nhé dịch bệnh chúng ta được khống chế xong rồi thì các doanh nghiệp của chúng ta 10 phần chỉ còn 5 phần sống thôi kinh tế không trở lại được trước đại dịch đâu có lẽ mấy năm sau Việt Nam cũng không trở lại được trước đại dịch đâu cái này là chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau như vậy nếu các bạn muốn biết là tình hình kinh doanh thế nào thì cứ gặp các doanh nghiệp biết ngay gặp các nhà, ờ, cửa hàng nhà hàng rồi các ờ, công ty dịch vụ biết ngay cái thứ hai kinh tế các nước phát triển sau dịch bệnh sẽ phục hồi mạnh vì sao vì các nước phát triển là bơm tiền rất mạnh chúng ta biết là bảng cân đối của Fed đấy trước đại dịch có 3.500 tỷ giờ hơn 8.000 tỷ tăng gần gấp 3 lần nhưng Việt Nam có tiền để bơm không không có đúng không ạ Mỹ còn phát cho người dân mỗi người một tuần 900 đô la một ngày đấy một tuần 3.600 đô chúng ta có tiền phát cho dân không không có kinh tế Mỹ là kinh tế tiêu dùng đấy chỉ cần hết đại dịch là người ta lại chi tiêu nhưng kinh tế Việt Nam là gì chúng ta là sản xuất gia công thô nếu khi kinh tế dịch bệnh hoành hành như này các nhà máy chúng ta dừng sản xuất là kinh tế chúng ta gần như đóng băng chúng ta đâu phải nền kinh tế dịch vụ nó rất là khác nên hoàn cảnh nó cũng rất là khác đấy các bạn lưu ý nhé nên cái việc mà bảo là sau dịch rồi khống chế được dịch là kinh tế bùng nổ thị trường chứng khoán bùng nổ tôi nghĩ không có như vậy đâu khi khống chế xong dịch thì Việt Nam bắt đầu những cái xấu nó mới bùng bét ra đặc biệt là ngân hàng khi mà khống chế dịch xong rồi thì các doanh nghiệp ừ, quay trở lại sản xuất là nợ không được khoanh nữa chúng ta hết thời gian khoanh nợ giãn nợ rồi nợ xấu nó sẽ trồi lên ờ, hiện nay thì trên các bảng cân đối của hệ thờ toàn hệ thống ngân hàng nợ xấu chỉ rơi vào hơn trăm nghìn tỷ nhưng mà nợ xấu thực tế nếu bây giờ mà hết khoanh nợ thì ít nhất là nửa triệu tỷ rồi hơn 500.000 tỷ rồi 500.000 tỷ đó bằng 3 năm lợi nhuận của toàn hệ thống ngân hàng rồi không đơn giản đâu các bạn ạ nên trước mắt của chúng ta có lẽ bây giờ đang là những cái thời điểm mà xấu thì nó xấu rồi nhưng mọi thứ đang được che đậy đi nó giống như chúng ta mắc ung thư rồi đấy nhưng mà đang che đậy đi bởi vì nó chưa vào giai đoạn cuối nó đang ở giai đoạn 2, giai đoạn 3 thôi còn đến giai đoạn 4 giai đoạn 5 là bung bét rồi thì cứu không được đâu nên đó là lý do cá nhân tôi thì không phải là tôi tiêu cực về thị trường nhưng mà nếu nhìn thực tế uh, sức khỏe của các doanh nghiệp đây là tôi đang nói sức khỏe doanh nghiệp nhé chúng ta chưa nói gì đến phân tích kỹ thuật chúng ta chưa nói gì đến uh, việc uh, thị trường là sức khỏe thực tế của các doanh nghiệp là kém đi kém đi rất nhiều trước đại dịch và sau đại dịch nó sẽ còn tiếp tục kém bởi vì sức đề kháng có những doanh nghiệp có tiền để cầm cự nhưng cầm cự hơn một năm nay thì gần như cạn lực rồi đó khi dịch quay trở lại không biết còn lực để phục hồi sản xuất nữa hay không còn đối với thế giới nhé tôi nói luôn ở ờ, thế giới á, thì cuộc họp cuối tháng 7 này là tuần sau đấy nhiều khả năng chính sách của Fed không thay đổi đây tuần sau vào ờ, dạng sáng ngày 29-30 đây Fed sẽ có của FOMC của hôm nay nhiều khả năng chính sách sẽ không thay đổi nhưng mà cái việc ờ, gói kích cầu sẽ bắt đầu được ờ, đưa ra bàn thảo chi tiết và theo giới chuyên gia dự đoán cũng như Fed dự đoán là tháng 9 nhiều khả năng cuộc họp tháng 9 sẽ công bố cái việc cắt giảm gói kích cầu sẽ áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 và thứ hai là quy mô cắt giảm mỗi tháng bao nhiêu mỗi tháng 10 tỷ 15 tỷ 20 tỷ hay như thế nào đó thì sẽ được công bố vào tháng 9 chúng ta biết nhé đối với uh, uh, các cuộc họp của Fed và các lộ trình chính sách thì hầu như nó sẽ rất ít thay đổi đưa ra dự kiến thì sau đó nó sẽ áp dụng như vậy do vậy dự kiến là tháng 9 là sẽ đưa ra công bố cái cắt giảm QE thì tháng 9 sẽ cắt giảm thôi dự kiến là tháng 1 năm sau bắt đầu giảm QE thì tháng 1 năm sau sẽ áp dụng cái này là toàn thiên hạ đều biết và chúng ta nên nhớ thị trường chứng khoán thì luôn phản ánh trước nền kinh tế 3 đến 6 tháng nhé do vậy khi cắt giảm QE thì rút kích cầu thì thị trường tài chính sẽ trao đảo thôi và cái này thị trường chứng khoán Mỹ chắc chắn sẽ sụp đổ thôi sụp đổ tôi không dám nói nhưng mà sẽ điều chỉnh giảm rất là mạnh đây là dưới góc độ ờ, cơ bản các bạn nhé vì hiện nay ờ, thị trường chứng khoán Mỹ thì cũng sống là nhờ bơm tiền thôi nhờ tiền rẻ thôi khi tiền không rẻ nữa thì chắc chắn là định giá nó sẽ khác còn đấy là góc độ cơ bản còn tôi sẽ chỉ qua các bạn là vì sao mà tôi nói thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ dưới góc độ phân tích kỹ thuật đây chúng ta nhìn vào dữ liệu giá quá khứ thì uh, hiện nay thị trường chứng khoán Mỹ đang vượt ra ngoài rất là sâu trong cái giải uh, chỉ báo kỹ thuật của tôi tức là khi tôi theo dõi thị trường chứng khoán lớn thì mỗi khi uh, giá đường giá mà vượt ra ngoài uh, cái uh, giải kỹ thuật này sâu thì sau đó đều là một đợt sụp đổ đây trước đó nhá bây Mỹ thì chưa sụp đổ chúng ta đang ở hiện tại chúng ta sẽ đi về quá khứ bằng các nền kinh tế khác trước đó thì năm 80 nền kinh tế thị trường chứng khoán Nhật khi lao ra bên ngoài sâu cũng vậy sau đó nhanh chóng sụp đổ và quay trở về lúc đó là từ 40.000 rơi về 10 15.000 các bạn nhé rơi rất là nhanh gần nhất thì chúng ta có thị trường chứng khoán Trung Quốc hai lần là năm 2007 và năm 2011 đều rơi ra ngoài và sau đó phi nhanh chóng trở lại từ 6.000 rơi xuống 1.800 các bạn này và từ 5.000 rưỡi cũng rơi xuống là 2.000 rưỡi à, năm 2000 thì thị trường chứng khoán euro đạt đỉnh cũng như vậy thôi từ 5.600 nhanh chóng rơi về 2.000 tức là mỗi lần một thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đạt đỉnh và tạo bong bóng <coughs> nó đều phá ra ngoài chỉ báo kỹ thuật rất là sâu và sau đó nhanh chóng uh, được uh, ờ, táp trở lại và mỗi khi nó giảm ít nhất 50% còn thường giảm 65% đấy đơn cử như châu Âu chúng ta nhìn 5.600 xuống 2.000 đấy Trung Quốc hai đợt này một đợt 6.000 xuống 1.700 một đợt là 5.100 xuống 2.500 Nhật Bản này 40.000 xuống 15 ngàn, tức là tất cả đều rơi thê thảm do vậy thị trường chứng khoán Mỹ cũng không có gì bất ngờ cả trước mắt là 35 ngàn rơi về 18 ngàn cái đấy trước Covid còn sau đó thậm chí nó rơi về 15.000 12 ngàn nên không biết được đấy đây là chúng ta rất nhiều bạn bảo là chỉ học kỹ thuật chỉ là dự báo tương lai đúng chỉ học kỹ thuật là dựa dữ liệu quá khứ dự báo tương lai mà còn nếu mà các bạn không tin thì các bạn không hiểu gì về phân tích kỹ thuật cả mà không hiểu gì phân tích kỹ thuật thì không bàn đó do vậy thị trường chứng khoán Mỹ nhé mặc dù nó đang lập đỉnh các bạn nhé đang 35.000 ngon lành đấy tuy nhiên nó không ngon đâu chắc chắn là không ngon đâu cũng như chúng ta có thể nhìn thấy là thị trường chứng khoán Mỹ này đây à, Dow Jones tuy nó lập đỉnh nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái cách lập đỉnh của nó đây chúng ta thấy thấy chưa nhiều lần liên tiếp gọi là chỉ lập ba lập bập gần như là giá không thay đổi nhá trong nhiều tháng liên tiếp này cứ 34 35 ngàn chứ không có gì ghê gớm đâu phần trăm thôi ờ, một phiên giảm mạnh là hết thôi ờ, còn các chỉ báo kỹ thuật thì hiện nay của Mỹ cũng báo xuống hết rồi các đường chỉ báo kỹ thuật đi trước đường giá chưa phản ứng chỉ báo kỹ thuật đã báo xuống hết rồi nhưng đường giá chưa phản ứng thì chúng ta cần chờ đợi có lẽ nó sẽ cầm cự thêm được một hai tuần nữa một vài tuần nữa cùng lắm là được đến tháng 9 nhưng cá nhân tôi đánh giá nó sẽ không được đến ngày tháng 9 đâu giá sẽ đi trước tin đấy do vậy cái việc thị trường chứng khoán Mỹ à, bong bóng thì là chắc chắn rồi nó giống như các thị trường chứng khoán lớn trước thôi Nhật Bản năm 80 Trung Quốc năm 2007 ở ờ, châu Âu năm 2000 tất cả đều là bong bóng và sau bong bóng sẽ là đổ vỡ Đó. thì việc thị trường chứng khoán Mỹ ừ, sẽ đổ vỡ có bong bóng nào rồi sẽ phải vỡ thôi vấn đề là sớm hay muộn trước hay sau thì cá nhân tôi thì dự đoán nó sẽ là thời điểm tháng 9 cộng trừ một tháng thôi như vậy sớm thì đổ vỡ vào tháng 8 mà muộn thì tháng 10 là bắt đầu bắt đầu lao dốc tất nhiên là bắt đầu lao dốc nhé còn thường quá trình lao dốc của nó thì sẽ uh, tương đương với quá trình leo dốc cái giai đoạn lên mạnh xuống mạnh này đây châu Âu chúng ta cũng nhìn thế này uh, leo dốc mất hơn 2 năm xuống cũng mất 3 năm Đấy. Trung Quốc này leo dốc một năm thì xuống một năm Nhật Bản cũng vậy leo dốc năm rưỡi, ờ, rưỡi thì xuống năm rưỡi Mỹ chúng ta lấy cái thời điểm leo dốc là Covid đi từ thời của Covid giờ là năm rưỡi leo dốc năm rưỡi xuống mất khoảng 5 năm rưỡi thì sẽ về 18 ngàn thôi nên thế giới chúng ta không bàn nữa nhé đang ở trạng thái bong bóng vỡ lúc nào thì không biết cá nhân tôi thì mạnh dạn dự đoán sẽ là uh, quanh thời điểm tháng 9 cộng trừ một tháng sai số thế thôi thì thế giới bỏ đi không thèm uh, bàn nữa bây giờ chúng ta sẽ về bàn Việt Nam thôi đây chéo viên index Việt Nam thì cá nhân tôi phân tích nhé vn của chúng ta vẫn đang đi theo những bước, bước sóng Bây giờ chúng ta đang trong bước sóng A Và để tự hoàn thành bước sóng A nhiều khả năng VN-Index sẽ tiến đến 1001 là hoàn thành bước sóng A Sau đó sẽ có nhịp hồi lên 250 à, 280 và tiếp theo sẽ giảm về dưới 1000 Đây là cái chu trình đường đi của vn Nó cũng không khác nhiều so với cái phân tích của tôi tại ngày mùng 7 tháng 7 đâu Rồi Tại thời điểm đó thì tôi cũng phân tích là vn sẽ về Đây tầm 1150 2 tức là thấp hơn một chút đó, hiện tại thấp hơn chút và phục hồi cũng sẽ thấp hơn thời điểm đó tôi phân tích phục hồi được 1320 nhưng hiện nay nếu nó về được đến 1001 đó, 1001 1130 thì nhiều khả năng nó chỉ phục hồi lên được 1250 1280 thôi sau đó sẽ đây là hoàn thành sóng A sẽ là quanh 1001 sóng B sẽ hồi lên là quanh 1280 và sóng C sẽ tiến về dưới 1000 còn đối với vần đi 30 sóng A của nó thì sẽ tiến về vùng uh, 1180 1002 phục hồi sóng B 1004 cộng trừ và phục hồi sóng giảm C sẽ rơi về 988 dưới 1000 nó cũng không khác nhiều so với thời điểm mùng 7 7 khi đó tôi đã dự kiến lúc đó giá đang 1508 tôi dự kiến phục hồi lên 1530 sau đó giá rơi về quanh 1002 thì nó vấn đề về 1002 thôi và phục hồi lên quanh 1004 đấy và vẫn rơi về 908 nói chung là kỹ thuật thì nó không có nhiều thay đổi còn bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị tại sao nó sẽ rơi chứ không phải là nó đi lên cũng không phải là chạm 1002 đi lên rồi tăng lên 1500 1008 giống các ờ, một số nhận định của một số tổ chức ờ, công ty chứng khoán hoặc một số quỹ đâu thứ nhất nhá à, chắc nhảy thì chúng ta nhìn thấy là viên index của chúng ta thì MACD hiện nay đã tiến dưới không rồi và đang có xuống mở rộng khi nó MACD tiến dưới không có xuống mở rộng thì nó sẽ thể hiện xuống xuống mạnh áp lực xuống sẽ mạnh à, ờ, RSI thì cũng đã dưới 40 rồi khi RSI dưới 40 thì nó chỉ báo rất rõ khi xu hướng xuống giá sẽ chiếm áp đảo chúng ta lưu ý nhé nếu bạn nào mà à, phân tích kỹ thuật sâu thì các bạn biết rồi khi thị trường tăng thì RSI luôn có xu hướng là đứng trên 60 Đấy. Khi thị trường giảm thì phần lớn thời gian dao động của RSI sẽ là dưới 40. Đây chúng ta nhìn ngay. Đây, xuyên suốt quá trình tăng của chúng ta VN Index này. Hầu hết RSI của chúng ta đứng trên 60 các bạn nhá. Cái vạch trên này của tôi ở trên 60 này. Đấy, tôi sẽ để nguyên một vạch cho quý vị nhìn. Đấy, Đấy, xuyên suốt quá trình tăng của chúng ta này RSI luôn trên 60 Đấy, còn bờ, trong quá trình giảm này xuyên suốt quá trình giảm 208 thì RSI lại phần lớn đi ở dưới 40 Đấy. còn bây giờ sao RSI của chúng ta daily về 40 rồi nó sẽ thể hiện xuống xuống mạnh kết hợp với mà CD đang lao dốc xuống không à, D cộng D trừ ADX cũng vậy thôi ADX thì đây tôi sẽ search cho quý vị ngay đấy à, đường tín hiệu uh, giảm đã cắt lên đường tín hiệu tăng và đi xuống ADX đang có xuống mạnh lên ADX 38 rồi quý vị nên nhớ nhé trong một xu hướng mạnh ADX sẽ vượt 25 đó, ADX mà vượt 25 thì nó thể hiện xu hướng đấy là đang xu hướng mạnh ADX tăng thì nó không có nghĩa là xu hướng đấy là tăng hay giảm quý vị nhé nhưng mà ADX vượt 25 thì luôn là xu hướng đấy là xu hướng mạnh nếu đấy là xu hướng tăng thì sẽ là tăng mạnh nếu là xu hướng giảm sẽ là giảm mạnh hiện nay ADX đang đạt trị số 38 tức mà xu hướng đang là xu hướng giảm như vậy cái xu hướng này sẽ là xu hướng giảm mạnh bên cạnh đó này à, đấy là chart daily nhá chúng ta nhìn đến chart weekly nhá đây chúng ta sẽ thấy một điều nó không có gì ngạc nhiên cả xuyên suốt quá trình tăng từ à, tháng 3 năm 2020 đến giờ MACD khi cắt đường tín hiệu đi lên thì chưa hề có một lần nào cắt xuống quý vị lưu ý nhé có những lần chạm đến đường tín hiệu sau đó tiếp tục bật lên đấy trong hơn một năm qua MACD không cắt đường tín hiệu đi xuống nhưng lần này thì MACD đã cắt đường tín hiệu đi xuống nó thể hiện cái xu hướng xuống rất là mạnh rất là rõ rồi đấy do vậy một khi nó cắt đường tín hiệu đi xuống thì không bao giờ xuống ngắn đâu quý vị nha thời gian nó phải tính bằng tháng nhiều tháng chứ không phải là một hai tuần đâu do vậy đây vẫn đang là đầu chu kỳ xuống quý vị lưu ý hết sức cẩn thận tất nhiên là trên đường xuống nó sẽ xuống răng cưa sẽ có những phiên phục hồi chứ không phải là xuống một mạch nhưng xu hướng chung tôi khuyến nghị quý vị có muốn bắt đáy bắt đỉnh gì thì hãy kiên nhẫn chờ đi nhá thực ra đáy cuối cùng của nó thì phải quanh nghìn mốt cơ còn nó sẽ có một vùng phục hào hồi ở cái mức là 1160 1180 quý vị có bắt đáy ngắn nhất cũng phải chờ đến vùng 1160 1180 nhá còn nếu không chuẩn quý vị phải chờ vùng 1001 1130 không nên tham gia thị trường quá sớm còn một điểm lưu ý nữa là chúng ta nhìn nhá xuyên suốt quá trình tăng uh, tạo lập của thị trường của chúng ta từ 213 ờ, đến nay thì đây là lần thứ hai chỉ số RSI trên chart tuần đây lần thứ hai chỉ số RSI trên chart tuần tiến sâu vùng quá mua và tạo ra phân kỳ đảo chiều đấy lần thứ nhất là năm 2007 hay cuối 2017 đầu 28 đây thì sau đó khi nhịp giảm chúng ta biết rồi đúng không ạ từ 1002 về 900 25 phần trăm lần này là lần thứ hai đấy và chúng ta nên nhớ lần này thì nhiều khả năng nhịp giảm nó cũng sẽ đâu đó rơi 20 25 phần trăm à, đối với vn index từ 1 tư mà 20 thì 300 giá rơi về 1 mốt là phù hợp còn 25 thì rõ ràng là nó sẽ rơi về về về gần 1 000 thậm chí có thể cao hơn 25 là bình thường chưa kể nếu trong quá trình chúng ta đang rơi mà lại gặp thị trường Mỹ vỡ bong bóng thế giới sụp đổ thì chúng ta cũng chưa biết chuyện gì sẽ đây chúng ta đang trong điều kiện bình thường nhá chúng ta đang chưa tính đến điều yếu tố ngoại cảnh chúng ta chỉ xét đến yếu tố nội tại thôi quý vị lưu ý nên với những phân tích hiện tại thì tôi không cá nhân tôi không đánh giá cao cái kịch bản vn index điều chỉnh xuống nghìn hai sau lại quay lên nghìn rưỡi nghìn sáu không có đâu cá nhân tôi theo quan điểm cá nhân tôi thì không có kịch bản đó khi xuống được đến nghìn một dưới nghìn hai nghìn một một một ba mươi viên đất chỉ có khả năng hồi lên là một hai năm mươi một hai tám mươi cao là nghìn ba sau đó sẽ lại xuống tiếp tìm đến một nghìn thôi còn đối với phần đi 30 nó tương tự viên index không khác gì cả Đấy. chỉ báo daily của nó cũng vậy đang ra cái xu hướng giảm giảm khá là mạnh rồi uh, weekly của nó cũng rất lâu rồi tương tự vn index thôi suốt trong quá trình tăng từ tháng 3 năm 2000 đến giờ mà CD luôn nằm trên đường tín hiệu đây là lần đầu tiên cắt xuống Đấy, báo chỉ báo xuống RSI cũng từ vùng quá bán cắt xuống mà RSI thì cũng trong xuyên suốt quá trình tăng 10 năm thì có một năm là 218 là RSI đạt trị số cao và năm nay là đạt trị số cao hai năm này tương tự nhau và ít nhất nhịp giảm này nó cũng tương tự như 2018 tức là đâu đó rơi vào khoảng 25% nghìn rưỡi mà 25% cũng phải vào 400 điểm do vậy chúng ta hết sức lưu ý tránh bắt đáy sớm tránh gia nhập thị trường sớm quý vị lưu ý nhé đối với đi Y30 chúng ta lưu ý nếu chúng ta muốn bắt đáy sớm cũng phải lưu ý khúc cua 1250 1270 còn bắt đáy chuẩn thì quanh 1002 nhé sau đó sẽ có nhịp hồi lên 1004 1002 lên 1004 cũng là một nhịp đang khá là mạnh rồi nhưng cá nhân tôi đánh giá sau cái nhịp uh, sóng A của nó rơi về 1002 sóng B hồi lên 1004 và sóng C sẽ rơi về dưới dưới 1908 đó là về chỉ số còn bây giờ tôi sẽ đi phân tích chi tiết hơn cho quý vị các mã cổ phiếu trong phần đi 30 đây BIDV đầu bảng BIDV nhá chúng ta nhìn nhá chát tuần thì đường uh, MACD cũng đã cắt đường tín hiệu đi xuống rồi Không có gì bất ngờ cả Đây MACD cũng đã cắt đường tín hiệu đi xuống cho chỉ báo đi xuống Chăn ngày thì BIDV cũng đang đang ở cái xu hướng giảm Tuy nhiên cái mức giảm của BIDV thì nó không ở xu hướng mạnh nhá Mức giảm của nó giật cục không ở xu hướng mạnh Tuy nhiên nó đang ở xu hướng giảm à, Cái hỗ trợ của BIDV 39 39 này mà thủng thì sẽ rơi khá là mạnh cổ phiếu thứ hai trong bảng VNI 30 BVH BVH thì ờ, chắc ngày đang có cái dấu hiệu là muốn phục hồi nhẹ Tuy nhiên nó đã bước xuống giảm rồi Chúng ta nhìn thấy MA50 đã cắt MA200 đi xuống rồi Xuống giảm trung hạn đã được xác nhận do vậy thì BVH nếu phục hồi chỉ phục hồi kỹ thuật còn xu hướng là giảm thôi chát tuần thì cũng đang cho xu hướng giảm MACD chát tuần còn đang từ vạch không cắt xuống cơ điều này nó sẽ thấy BVH sẽ giảm khá mạnh trong thời gian tới CTG CTG thì chát tuần đang báo giảm rất là mạnh rồi quý vị nhìn thấy này chát tuần quát một phát xuống đi xuống rất là mạnh do vậy CTG xuống xuống sẽ rất là mạnh đấy CTG đang đầu 3 đúng không sẽ về đầu 2 đầu 2 với gọi thôi CTG đang có một hỗ trợ sẽ có hỗ trợ khá cứng ở 30 nhưng khi xuyên thủng 30 thì sẽ về đầu 2 thôi 25 thậm chí 22 là bình thường trước đó vùng đỉnh chúng ta nhìn thấy CTG tạo mô hình ba đỉnh này phá đường viền cổ là ở 38 này và từ lúc phá đường viền cổ một chiều đi xuống tiếp theo chúng ta sẽ xét cổ phiếu FPT FPT chưa cho tín hiệu giảm giá quý vị nhá à, chart daily thì đang cho tín hiệu phục hồi nhẹ chart weekly thì cũng chưa có tín hiệu gì giảm giá cả FPT thì tín hiệu tăng đã yếu Tuy nhiên nó đang có dấu hiệu nhiều khả năng nó sẽ có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh tức là nó có thể quay trở lên 95 trước khi quay xuống hiện nay giá đang 95 FPT đang cho tín hiệu phục hồi nhẹ do vậy chúng ta xem nhá đến giờ là bốn má thì có một má cho tín hiệu tăng nhẹ ba má giảm gạt má ga nhá mặc dù giá dầu tăng rất mạnh nhưng má ga không hề trong xu hướng tăng maga đang trong xuống giảm răng cưa tuy nhiên xuống giảm của maga chưa mạnh vẫn đang được hỗ trợ ma 200 đặt ở 85 khi nào bục 85 maga sẽ chính thức rơi khá là mạnh trên chat tuần thì ga cũng đang nhấp nháy tín hiệu giảm giá tuy nhiên chưa xác nhận nhé. MACD hiện nay đang có dấu hiệu cắt xuống đường tín hiệu nhiều khả năng khi má phá xuống đóng cửa dưới 90 85 thì lúc đó khả năng ờ, sẽ xác nhận xuống giảm Đó, hiện này 85 quý vị nhá. Do vậy, cái tín hiệu của MAGA đang là tín hiệu nhấp nháy xuống giảm trung hạn rồi. Đối với uh, ờ, HDB phát triển ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh thì uh, ngày đang cho tín hiệu giảm mô hình thì đang là mô hình hai đỉnh à, đường viền cổ đang có dấu hiệu phá nha, đóng cửa dưới 31 sẽ phá đường viền cổ khi phá đường viền cổ nó mới bắt đầu giảm mạnh quý vị lưu ý nhá nó giống như CTG khi phá 38 ạ trên chart tuần thì cũng đang nhấp nháy tín hiệu giảm đấy mà CD đã bắt đầu cắt đường tín hiệu rồi RSI cũng đã đi xuống do vậy má nhà phát triển thành phố Hồ Chí Minh tuần sau khả năng sẽ một tuần giảm mạnh của má này Hòa Phát một trong mương má ờ, quốc dân đây rất nhiều người yêu thích tuy nhiên quý vị lưu ý nha Hòa Phát à, chất daily của Hòa Phát thì cho tín hiệu giảm tuy nhiên tín hiệu giảm đang tạm thời yếu dần nhưng chat weekly thì lại cho tín hiệu giảm mạnh nha tín hiệu giảm mạnh hai cây doji như vậy tuần tới nếu Hòa Phát đóng cửa dưới 44 thì Hòa Phát sẽ lao dốc khá là mạnh trong những tuần kế tiếp. Mục tiêu của Hòa Phát sẽ về 3x thôi. Hiện nay đang 45.8. Đối với mã nhà Khang Điền. Mã nhà Khang Điền thì đang tiếp tục lập đỉnh nha. Mã này là một mã duy nhất. Chúng ta xét từ đầu đến giờ mã này là mã duy nhất đang cho tín hiệu tăng giá nha. Chart daily ngắn hạn đang cho tín hiệu tăng giá Chart weekly thì vẫn cho tín hiệu tiếp tục tăng, chưa có dấu hiệu lập đỉnh xong. MBB cũng lại một mã quốc dân nữa. MBB nhá, chart tuần thì đang nhấp nháy tín hiệu giảm giá rồi. RSI cũng đã rời khỏi khu vực quá mua xuống chỉ số 60 MACD bắt đầu cắt đường tín hiệu. Chart daily thì đang cho tín hiệu giảm giá khá mạnh, MACD cắt cắt xuống dưới không rồi nhiều khả năng MBB sẽ tiếp tục giảm giá mục tiêu thì đương nhiên rồi sẽ tìm về uh, sâu hơn ở đầu hai thôi nhiều khả năng nếu đến đáy thì nhấp nháy nó phải vùng 21 22 hiện nay giá đang 277 khá là cao so với đáy dự kiến đối với Mansan Mansan thì uh, chưa có tín hiệu tạo đỉnh bạn nhé uh, mặc dù tín hiệu tăng của Mansan đã khá yếu rồi yếu đi rất nhiều nhưng mà chưa có tín hiệu tạo đỉnh chưa tạo đỉnh xong uh, chắc uh, weekly của Mansan thì hai tuần liên tiếp có xuất hiện nến đảo chiều do vậy nhiều khả năng đỉnh của Mansan ở đây thôi quanh 120 này thôi giảm giá thì chưa có tín hiệu nhá đối với ờ, thế giới di động mà VKG MVKG nhá Chắt daily thì đã báo xuống rồi mà ACD cắt đường tín hiệu rất là mạnh đi xuống coi như 180 là đỉnh Đó, đối với chắt weekly của MVKG trung hạn thì chưa có tín hiệu đi xuống do vậy nhiều khả năng MVKG có đỉnh ngắn hạn thôi còn trung hạn thì chưa biết chưa rõ tín hiệu lên xuống gì hết đối với Mano Novaland nhá cho tín hiệu đảo chiều khá là rõ đấy MACD bắt đầu cắt xuống rồi trên chat tuần tín hiệu giảm giá trung hạn đã có tín hiệu ngắn hạn cũng đang là giảm giá đã, đang có dấu hiệu tạo mô hình vai đầu vai nhiều khả năng cái vai trái ở cái vùng giá 98 105 này sẽ kéo dài và sau khi nó tạo xong mô hình vai đầu vai nó gục thì nó sẽ đi rất nhanh và giảm rất sâu đó do vậy manovalen hiện tại đang rất xấu quý vị lưu ý nhá quý vị có hàng thì canh khi nó hồi lên cái vai vai phải này ở vùng giá 106 108 thì thoát hết hàng đề đối mã bất động sản phát đạt mã bất động sản phát đạt thì có dấu hiệu tạo mô hình đỉnh rồi đang tạo vai đầu vai nhỏ đây chúng ta nhìn cái vai trái đây cái đầu đây đang có dấu hiệu tạo vai phải khi nó phá đường viền cổ đóng cửa dưới 86 thì sẽ bước vào quá trình rơi mạnh thôi mà CD thì đang nhấp nháy tín hiệu tuy nhiên chưa cho tín hiệu giảm giá rõ ràng PLX à, ờ, tiếp tục cho tín hiệu giảm giá tuy nhiên tín hiệu giảm giá lại là tín hiệu yếu bạn nhá tức là tín hiệu của nó không mạnh do vậy nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục giảm giá nhưng mà giảm giá kiểu răng cưa yếu thôi đối với mã PNG mã này thì kết quả kinh doanh quý vừa rồi vừa rất là xấu đúng không ạ hiện nay chat mà ngày thì đang cho tín hiệu giảm giá rồi chat tuần cũng cho tín hiệu giảm giá rồi PNG sẽ xuống thôi nhá trước mắt PNG sẽ tìm về vùng giá 8 6 xa hơn là 70 80 còn xa nữa là 70 nói chung là PNG do tín hiệu xuống rồi đối đôi Mapau tổng công ty điện lực thì uh, đang đao chen rồi má này không phải nhìn nữa chát tuần cũng đang đao chen mạnh MACD bắt đầu xuống dưới không mở rộng trên chát tuần trung hạn đang báo xuống mạnh khả năng má này sẽ bước vào cái giai đoạn rơi rơi khá mạnh đấy còn uh, trung hạn thì cũng giảm rồi đấy MA50 cắt M200 trên chart daily rồi má này thì đao chen dài hạn thôi đối với má ri ri thì hiện nay đang hỗ trợ MA200 đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh đây chúng ta nhìn thấy đây đỉnh thứ nhất đây đỉnh thứ hai đây đường viền cổ đang nằm đúng ở đường viền cổ 50 nhá ri mà đóng cửa dưới 50 thì bắt đầu xuống tung đít luôn đấy, xuống mạnh luôn đấy MACD đang báo xuống mạnh rồi khả năng tuần sau ri sẽ phá 50 thôi ri phá 50 sẽ nhanh chóng tìm về 40 thôi bạn nào có ri thì bán gấp SBT đường búp bông đường thì không hề có vị ngọt của đường chút nào các bạn nhá mà ACD của đường thì cũng đang có dấu hiệu là đi xuống Đấy. đang có dấu hiệu cắt xuống tuy nhiên đường bút bông lại đang có dấu hiệu ờ, đây Đấy. Ờ, trên chart daily trung hạn thì đang báo xuống nha MACD cắt MA100 đấy nhưng mà chart dài hạn trên weekly thì lại MACD lại cắt MA200 đi lên như vậy các chỉ báo kỹ thuật cái nhau nhiều khả năng nó sẽ răng co quanh cái vùng này thôi 18 cộng trừ sẽ có độ lệch Đấy. Mà chúng ta nhìn lâu lắm rồi đường búc bông hay đi quanh cái trục này thôi 18 cộng trừ lên thì lên 25 mà xuống thì xuống 13 Do vậy nhiều khả năng đường búc bông hiện nay ngắn hạn sẽ chỉ báo xuống Tìm về hướng 13 Nhưng ngắn hạn trung hạn thì nó đang dao động là quanh cái trục 18 sẽ là trục cân bằng má này thì cũng bé Không ảnh hưởng nhiều chỉ số SRI một trong những mã siêu đầu cơ trong giai đoạn vừa rồi chắt tuần thì SRI chưa có tín hiệu gì giảm giá cả nhưng chắt ngày thì SRI cho tín hiệu giảm giá điều chỉnh rồi đấy hiện nay SRI đang có cái hỗ trợ ở 48 nếu phá 48 SI bắt đầu bước quá trình giảm mạnh tuần tới chúng ta xem giá đang 56 STB cũng một trong những mã cổ phiếu quốc dân Ờ, tín hiệu giảm giá trên chart tuần mô hình hai đỉnh đã xuất hiện rồi đấy đường viền cổ 28 hiện nay giá đang nhấp nháy quanh 28 thôi khi phá qua 28 trong tuần tới khả năng STB sẽ bắt đầu giảm mạnh chart tuần đã cho tín hiệu giảm giá rồi nhiều khả năng STB tuần tới sẽ là tuần giảm mạnh thôi TCH dịch vụ Huy Hoàng Mã này thì đang cho tín hiệu giảm mạnh Tuy nhiên TCH từ lâu nay thì mỗi khi nó giảm về 15 thì nó lại quay lên à, à, Trung hạn thì cũng đã MA50 cắt MA200 đi xuống Nhiều khả năng mã này sẽ đi xuống giảm giá thôi Không có gì bất ngờ cả Sẽ tiếp tục giảm và tìm đến vùng giá 13-15 Đối với Techcombank TCB Techcombank nhá chart daily cho tín hiệu giảm giá rồi quý vị nhá Đấy. mô hình thì uh, phân kỳ đảo chiều macd dưới không thì nó đang cho xuống xuống mạnh chát tuần thì đã cắt xuống rồi MACD cắt xuống đường tín hiệu rồi do vậy tuần sau khả năng sẽ một tuần lao dốc mạnh của Techcombank thôi đối với tiên phong banh tiên phong banh thì trung hạn MACD ờ, cũng đã cắt xuống đường tín hiệu giảm giá rồi không có gì bất ngờ cả chart daily thì tiên phong banh sau khi tạo mô hình hai đỉnh ở vùng 38 phá đường viền của 346 hiện nay đao chen rồi Đấy, chắc chắn là sẽ giảm giá thôi sẽ tiếp tục giảm giá theo mô hình hai đỉnh này thôi đối với Vietcombank Vietcombank thì đang được mua hỗ trợ MA 298 à, Tuy nhiên MACD trên chart daily thì cũng đã xuống dưới không đang cho tín hiệu giảm mạnh chart tuần thì MACD cũng bắt đầu cắt đường tín hiệu Tuy nhiên cái góc dốc của nó không cao Do vậy nhiều khả năng MA Vietcombank sẽ loanh quanh ở cái vùng giá 9x này à, 92 lên 100 chưa giảm mạnh và chưa tăng mạnh gì cả Vinhome Vinhome công bố khá nhiều thông tin tốt tuy nhiên uh, giá không lên được Chắt ngày thì đang cho tín hiệu tiếp tục giảm giá thôi giảm giá mạnh Chắt tuần thì cũng bắt đầu nhấp nháy tín hiệu giảm giá rồi uh, ờ, MACD cũng cắt đường tín hiệu khả năng Vinhome sẽ tiếp tục giảm xuống dưới 100 thôi Vingroup Vingroup thì hiện nay đang được hỗ trợ rất mạnh ở vùng giá uh, 100 M200 đó rất nhiều lần trước mỗi khi chạm M200 Vingroup đều quay lên Tuy nhiên đối với chart daily thì nó lại có tín hiệu xấu Đường MA50 đang có dấu hiệu lao xuống để cắt đường 100 Đấy. Nên nhiều khả năng giá Vingroup sẽ được kéo ngược trở lên Test lại MA200 ở vùng giá 111 Hiện tại Vingroup sẽ đi quanh vùng 100-110 rồi sau đó tìm xu hướng sau chéo kỹ thuật thì ngắn hạn lại đang cho tín hiệu lên nhiều khả năng virus tuần sau sẽ là một mã cứu điểm cho index đối với Vietjet VGC thì giảm giá rồi quý vị nhá giảm giá trung hạn và dài hạn rồi MA50 cắt MA100 giá ở phía dưới MA200 rồi đấy MACD báo đi xuống rồi không có gì không có tín hiệu nào tích cực cả đấy. đối với chat weekly cũng vậy MACD nằm dưới đường tín hiệu và đang tiến dưới vạch không rồi cái đà mở rộng của việt z sẽ càng ngày càng được giảm mạnh sẽ càng ngày càng mở rộng đối với Vinamilk hoa hậu một thời đây Vinamilk trên chart tuần thì lại đang cho tín hiệu đảo chiều ngắn hạn nhá cặp nến đảo chiều trên chart tuần xuất hiện rồi nhiều khả năng Vinamilk sẽ có nhịp phục hồi à, các tín hiệu kỹ thuật thì lại đang nhấp nháy tín hiệu phục hồi trên chart weekly chart daily thì đang báo tín hiệu phục hồi tăng giá này do vậy Vinamilk sẽ lại là sẽ cùng với Vingroup sẽ là hai cổ phiếu cứu điểm cho VN tuần sau Vinamilk đang tiếp cận vùng MA50 vượt MA50 thì nó sẽ bước vào cái khung giá kẹp ở vùng giá 90 100 nói chung là xuống xuống ờ, uh, trung hạn khi MA50 cắt MA200 thì xác nhận từ lúc 103 cơ nhưng bây giờ đang nhấp nháy tín hiệu phục hồi nhá ngắn hạn Vinamilk tuần sau khả năng sẽ tiếp tục phục hồi đối với VPBank nha VPBank thì đang cho tín hiệu rất xấu luôn quý vị sau khi tạo mô hình hai đỉnh phá đường viền cổ 66 VNBank đi xuống hiện nay MACD VPBank trên chart daily đang rất xấu nó đang tiến dưới vạch không và đang có xu hướng mở rộng rất là mạnh tuần sau nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một tuần xuống giá rất mạnh của VPBank chart tuần của VPBank cũng rất xấu luôn đấy ba nến liên tiếp đây là nến ba con quạ đen xác nhận xu hướng giảm rất mạnh Bên cạnh đó thì MACD cũng cắt đường tín hiệu và độ dốc rất cao Nó thể hiện cái xung lực xuống rất là mạnh Đối với à, má VIN Retail à, Má VIN uh, Com quản lý cái hệ thống siêu thị thì xuống xuống trung hạn xuất hiện rồi MA50 cắt MA200 rồi Tuy nhiên ngắn hạn thì đang nhấp nháy tín hiệu ờ, xuống yếu đi hoàn toàn nó có thể phục hồi theo Vingroup tuần tới tự chung lại với 30 má vn index này của chúng ta có đến 20 má giảm có 5 má báo tín hiệu tăng còn 5 má báo hiệu tín hiệu tăng giảm không rõ ràng rõ ràng là số má giảm đang chiếm xu thế áp đảo và nhiều khả năng tuần sau sẽ lại tiếp tục là một tuần xuống giá của VN-Index thôi không có gì bất ngờ cả đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định thị trường trong thời gian 2 ờ, đến 4 tuần tới chúc quý đầu tư có một ừ, có thêm kênh tham khảo và từ đó có thể đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt chúc quý đầu tư thành công